còn đang chạy motor ba kỳ rưỡi motor trở trần hướng đạo ba kỳ rưỡi vòng tua chậm Đấy. 5 ngựa chúng tôi 1470 vòng một phút điện 52 con đây thì cái dòng máy này thì à, được bà con rất là ưa chuộng thứ nhất là nó nhỏ gọn và nhanh Đấy. nó dùng điện 220V thì ngoài ra những dòng máy này thì chúng tôi đã cập nhật lên một dòng máy mới đó là dòng máy 186 đây thì dòng máy này nó sẽ không chênh bao nhiêu so với con nhỏ này nhưng mà nó hiệu quả nó sẽ cao hơn cũng như là độ bền độ chắc chắn và độ êm nó sẽ cao hơn tốt hơn nhiều so với mẫu cũ đấy và thì khi đấy chúng ta chỉ cần đánh đổi thêm tầm khoảng độ 6 đến 700 nghìn chúng ta sẽ được một sản phẩm mới hơn và bền hơn chắc chắn hơn dài dặn hơn và sẽ tốt hơn đấy điều đấy chúng tôi khẳng định thì những à, dòng máy mới này nó sẽ chạy bằng chuyển động bằng trục cắt đăng đấy các bạn để trục cắt đăng rất là bền cũng như là sẽ ổn định máy hơn sẽ à, tạo độ bền của máy con hộp số cao hơn và tuổi thọ của máy sẽ cao hơn đấy thì máy vẫn là sử dụng motor 3,5 kW đấy. và điện 220V còn đây phần hộp số của nó hộp số của đầu máy 186 này nó sẽ lớn hơn lớn hơn so với máy S160 nó vẫn sử dụng duy trì đó là ba quả lô ba quả lô và hộp số nó sẽ được làm bề đỡ như này chắc chắn dài dặn như này nó đúc bằng thép như không phải là bằng à, hộp ga như là dòng của dòng cũ 160 đấy thì đảm bảo độ bền nó sẽ cao hơn đấy, nó đúc bằng thép này đấy còn ở trên vẫn là cũng bằng gang thôi nhưng mà phần hộp số thì được cải tiến và đúc bằng thép nó sẽ bền hơn tuổi thọ cao hơn đấy và bà con sử dụng thì nó yên tâm hơn đấy nó đều chắc chắn luôn thì cái phần uh, chuyển động này nó sẽ tốt hơn so với cái, cái phần uh, bát như con 186 kia ở điểm nào đây thì tôi sẽ nói rõ về này đấy thì đầu tiên trục cắt đăng thì nó sẽ chuyển động uh, bằng qua ba đốt như này đấy chúng tôi thiết kế qua ba đốt này thứ nhất nó sẽ có điểm lựa điểm lựa như thế nào là khi cái trục của phần hộp số và phần trục của motor nó không được thẳng hàng như đây chúng tôi lắp đặt như thế này nó không được thẳng hàng đấy thì cái đốt này nó sẽ điểm lựa của nó để tạo cho khi hoạt động nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề nó rung lắc đấy về kể cả khi bà con mua chỉ mới khung máy không và có motor sẵn thì vấn đề lắp đặt như phần à, kết à, khớp nối bằng cắt đăng này rất đơn giản thôi đấy là dễ dàng hơn đấy, và đảm bảo cái phần hộp số ngay trục của cái à, hộp số này nó sẽ bền hơn tránh cái vấn đề nó bị xê dịch như cái ờ, phần của S160 đời cũ nó sẽ tạo ra độ rung rung lâu ngày nó sẽ bị lỏng vùng bi cũng như là phớt đấy và độ bền nó sẽ thấp hơn đấy thì chúng tôi sẽ đã cải tiến ra sản phẩm như thế này để đảm bảo bà con ờ, dễ dàng hơn sử dụng cũng như là dễ lắp đặt khi chúng ta ở nhà thì phần này chúng ta có ba đốt này đầu tiên hai hai ờ, hai hai khúc dưới này thế là phần bắt vào trục của motor đấy nó có đốc để giữ vào rãnh cá như này đấy ốc 13 và trên này là phần bắt vào trục của hộp số nó sẽ đánh đấy là cái à, thanh tôi vừa bảo là thanh lựa lựa đấy đấy đại khái như thế thì à, khi nó quay thì, thì điểm quay hai bên trục hai đầu nó không cần thiết phải thẳng hàng với nhau và khi nó chuyển động thì nó vẫn kéo nhau quay bình thường và máy ổn định hơn êm hơn đấy lát tôi sẽ cắm điện lên cho các bạn xem cụ thể nó hoạt động như thế nào thì uh, phần chân đỡ của máy S186 nó được làm thân dài hơn đấy và vâng, thép dày chắc chắn luôn thép dày và có các thanh rằng ở giữa để đảm bảo là trong quá trình sử dụng ấy, thì à, những thanh đỡ này nó không bị à, võng cũng như là nó bền hơn máy ổn định hơn đấy thì à, những cái phần bánh xe nó sẽ là bánh nhựa như các dòng trước thôi đấy thì bánh nhựa này nó vừa nhỏ gọn cũng như là tiện lợi trong quá trình di chuyển và sử dụng đầu ra đầu vào nó như nhau phiếu ra phiếu vào nó vẫn chuyển động bằng phục ba quả lô đấy thì khi bà con trộn nguyên liệu thì những ai đã từng sử dụng qua máy ép cám thì cũng đã biết cái phần lưu lượng như tỷ lệ để trộn pha trộn như thế tôi xin phép nói qua những ai đang à, mới lần đầu sử dụng cũng như là muốn tìm hiểu về dòng máy sản phẩm máy ép cám này thì chúng ta trộn nguyên liệu độ ẩm nó là 20% ngoài ra những nguyên liệu chúng ta muốn trộn thêm cả, cả ngô nguyên hạt hoặc là cá hoặc là ốc rau chúng ta chỉ cân chỉnh độ ẩm cũng như là ngôn là chỉ tỷ lệ trong khoảng độ 5 ờ, đến 10 phần trăm thôi còn lại toàn bộ sẽ vẫn là cám bột để tạo độ kết dính cũng như là hạt cám chúng ta ra chắc chắn hơn đẹp hơn thì sau đây tôi sẽ ờ, tiến hành bật máy lên để các bạn có cảm nhận trực quan về sản phẩm bên F186 chúng tôi sản xuất đây thì ờ, đây chúng tôi đã đấu sẵn điện như này và khi chúng tôi gửi máy cho các bạn ấy thì sẽ phần ốp này sẽ được bắt thẳng vào cái phần đế của máy đấy điện chúng tôi đã đầu cắp sẵn à, điện 220V đấy chúng tôi bật áp lên Thì trong video nó sẽ cảm giác nó hơi chậm một chút nhưng mà thực tế bên ngoài ấy, thì máy chạy rất, rất là nhanh đấy. các bạn để ý nhá motor và trục hộp số nó không được thẳng hàng nhưng khi nó quay nó vẫn rất là ổn định đấy, đấy là điểm nổi bật của trục cắt đăng cũng như là phần chúng tôi muốn là bạn giới thiệu các bạn để các bạn hiểu thêm về sản phẩm các bạn thấy máy chạy rất là êm nhá đấy, tuy ở trên kia nhưng mà mặt mặt bằng nó không được bằng phẳng nhưng mà nó chạy rất là êm không bị uh, giật cũng như không bị lắc đấy thì ờ, trên ờ, toàn bộ ờ, những chi tiết về sản phẩm S186 mà chúng tôi muốn giới thiệu các bạn để các bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm cũng như là biết hiểu rõ hơn về sản phẩm S186 của chúng tôi thì dòng máy này nó đang có giá hiện tại bây giờ là 8 triệu 600 nghìn đấy nó chỉ tranh so với con 160 là 600 600 nghìn thôi đấy 600 nghìn chúng ta sẽ đánh đổi được một sản phẩm mới hơn tốt hơn độ bền cao hơn đấy và năng suất nó sẽ tất nhiên nó sẽ ổn định hơn và cao hơn thì kèm máy chúng tôi là sẽ có một cái cờ lê 17 và 14 như này hai đầu để chúng ta dễ dàng trong quá trình chúng ta tháo lắp cũng như là mở máy để vệ sinh các thứ đấy rất là tiện lợi thì uh, sàng máy thì chúng như các mẫu trước thôi nó sẽ có các mặt sàng từ 2 ly rưỡi 3 ly 4 ly 6 ly đấy tùy ờ, vào nhu cầu chúng ta chăn nuôi để ờ, ép cho những hạt cám nó phù hợp nhất Vâng thì trên đây là toàn bộ chi tiết sản phẩm máy S160 Plus S186 đầu mới mới mới nhất đấy thì ờ, bà con có nhu cầu mua máy ép cắm viên thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ Đến Na xóm bảng xã Tiệp Ninh Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình cảm ơn các bạn đã lại xem video nhớ like đăng ký kênh để nói sang video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều